vào tìm hiểu các quy tắc và cũng như là cái bảng công thức đạo hàm đó các em nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần lý thuyết này. Các quy tắc để chúng ta đi tính đạo hàm. Quy tắc thì ở đây nó sẽ liên quan đến đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương. Nhớ cho thầy nhá. Tổng, hiệu, tích, thương thì đạo hàm như thế nào? Đạo hàm của hàm hợp, tức là nó không phải là x thì nó sẽ là như thế nào? Đấy, thì đây chúng ta sẽ có Đầu tiên, đạo hàm của tổng hiệu tích thương này Tổng trước, hiệu sau U1 cộng hoặc trừ U2 cộng hoặc trừ cho đến UN, UN Tất cả đạo hàm Các em nhớ cho thầy này Đạo hàm thì vẫn là phải như thế này Được chưa? Thì nó sẽ là bằng Chúng ta đạo hàm từng anh một U1 đạo hàm cộng hoặc là trừ U2 đạo hàm cộng hoặc trừ cho đến UN đạo hàm. Nhớ cho thầy nha. Thầy lấy ví dụ rất đơn giản như thế này. Các em chú ý này. Ví dụ này. Hàm số y bằng 2x trừ đi 1. Được chưa? Y đạo hàm đi. Nó sẽ là bằng 2x trừ 1 tất cả đạo hàm đúng không? Thì đây chính là U1 này. Đây là U2 này. Vậy nó sẽ là bằng 2x tất cả đạo hàm trừ đi một đạo hàm. Đó, đấy là cách chúng ta áp dụng cái tổng hiệu này. Được chưa? Còn 2x tất cả đạo hàm nó ra gì? Được kết quả là gì? Thì tí nữa chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Tương tự một đạo hàm thì được kết quả là gì? Tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Ok chưa? Đấy là tổng hiệu. Bây giờ đến đến tích U nhân V nhân với V kép tất cả đạo hàm. Đây là ba biểu thức nha. Thì tất cả đạo hàm đi, nó sẽ bằng gì? U nhân với V nhân với V kép cộng với U nhân với thầy xin lỗi. Nó sẽ là bằng U đạo hàm nhân với V nhân V kép cộng với U nhân V đạo hàm nhân V kép và cuối cùng cộng với U nhân V nhân với V kép đạo hàm. Đấy là ba biểu thức, hai biểu thức, bốn biểu thức, n biểu thức chúng ta cũng làm như vậy. Các em hiểu không? Tức là đạo hàm từng thằng một đến khi nó hết thì thôi. Đầu tiên đạo hàm u, sau đó cộng với đạo hàm v. Giữ thằng nào không đạo hàm thì giữ nguyên nhá. Và cuối cùng cộng với đạo hàm v kép và giữ nguyên u với v. Ok chưa? Đây có đạo hàm một tích này đây là u đây là v này đúng chưa vậy thì thằng này đạo hàm nó sẽ ra được